Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và ngày hôm nay thì trên phố đi bộ của mình sẽ quay hai mùi hương Đó là Mancera Coca Cola Và qua bên này đó là Sikili Và đây là hai mùi mà mình đã từng review qua Và mình gọi là trà đào Phúc Long và kẹo Coca Và cùng xem mọi người thích cái mùi hương nào hơn trong hai mùi hương này nhá Đi cùng mình nhá à, mình đang có hai cái mùi đây mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi mọi người có thể cầm đổi cho nhau xem là kiểu mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn quế này à, có một mùi nó sẽ là mùi quế đúng không cái là mùi này nó sẽ hơi quế quế em thì uh, em thích mùi này hơn vì uh, nó dịu với khá là mát với ở ừ. mùa hè nó đang dạ. phù hợp với thời tiết này vâng còn mùa này thì em thấy nó hơi nồng hơi nồng nếu mà cái mùi hương đấy ở trên thang điểm 10 chấm được tầm mấy điểm mùi hương này ạ à? ừ. em chấm là 9 trên 10 9 trên 10 Còn mũi này em chỉ chấm 7,5 À rồi ok Các bạn áo trắng Mùi Mùi, quế nhẹ hơn nhỉ Thích mùi quế hơn hay là thích mùi nào hơn? Thích mùi quế hơn à, cái, cái, cái điểm này, ờ, cái mùi quế này trên thang điểm 10 chấm được mấy điểm? 9 trên 10 9 trên 10, rồi ờ, ok Em thích mùi này, mùi trà xanh Mùi kiểu nó hơi kiểu trà đào kiểu như vậy à, mình chấm 10 sẽ chấm tầm mấy điểm 7 điểm 7 điểm ok mùi này nó nhẹ hơn à thế là cũng kiểu chung với bạn này đúng không vâng, vâng. rồi uh, cảm ơn uh, chúng ta có bạn nam này thích mùi ở tonka cola cái mùi quế đấy thì ăn giống mùi Pepsi nhiều hơn đấy còn các bạn chọn là mùi Sikili một cái mùi khá nổi tiếng mình đã xịt hai cái mùi ra giấy rồi bạn có thể cầm luôn cả hai cái bạn ngửi thử xem xem nào kiểu mình sẽ thích mùi hương nào hơn kiểu lý do vì sao Ừ, mình đang thích cái mùi bên này hơn này. Ờ, lý do vì sao mà bạn thích mùi hương này hơn? Vì cái mùi bên này mình cảm giác nó mát hơn Nó mát hơn, nó đang phù hợp với thời tiết này nhỉ? Ờ, cái, cái mùi này bạn thấy như nào? Cái mùi này nó, nó mình cảm giác nó sao nhỉ? Nó nó không được mát bằng này nó ừ. cảm giác nó sẽ phù hợp với bên mùa đông hơn. nó phù hợp với bên mùa đông hơn nhỉ? cảm giác nó cái này nó sẽ lan tỏa được rộng hơn à. cảm giác là kiểu nó bao bao nó kiểu, kiểu như kiểu một cái cái lớp lớp kiểu bao bọc lấy da đây đúng không đúng, đúng à, thì ví dụ cái mùi hương này trên thang điểm 10 thì bạn hãy chấm nó khoảng tầm mấy điểm chấm bảy phẩy năm bảy phẩy năm trên 10 nhỉ à? tại vì ờ, sao nhỉ nó cảm giác nó hơi nồng một chút ừ thế bạn nghĩ mùi này là kiểu nam xài hay nữ xài hay là kiểu cả nam cả nữ nếu mà một trong hai mùi này thì mùi nào sẽ nghiêng về nam hơn nhiều hơn mình cảm giác nam hơn à rồi mình cảm ơn bạn nhé cái chai mà bạn chọn là cái chai Sikili ấy, đang khá nổi tiếng rồi mình cảm ơn à, mình đang có hai cái mùi hương ở đây mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi thì các bạn có thể cầm các bạn gửi xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn kiểu ấn tượng với mùi hạng hai mùi này sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn và cái lý do vì sao mình, mình, mình, mình thích mùi này hơn tránh ngược nhau ở đây ờ, thứ nhất là mà, mà vì, vì sao em thích mùi hương này hơn đây mình thích mùi này hơn ừ. lý do vì sao thích mùi hương này nó Cả... quen thuộc hay là nó như thế nào cái này thì nó quen thuộc hơn có biết có biết đây đây, đây là mùi gì không tôi muốn đoán thử ừ, mùi này quen lắm nhưng mà <laughs> không nhớ ngay. mùi này ngửi lại thử xem mùi quế ừ, đúng rồi. hơi hơi quế quế đúng rồi, hơi quế cái mùi này thì người ta hay nói là mùi kiểu coca cola pepsi ấy. đấy thì các bạn vì sao bạn lại thích cái mùi này ừ, vì mình thấy mùi này nhẹ nhàng à là kiểu nó nó sẽ hợp hơn hả nó thì, phản kháng hơn à thì ví dụ bạn chấm khoảng tầm trên thang điểm 10 chấm khoảng mùi này mấy điểm 9 điểm 9 điểm luôn mình, Thế còn... mình cũng 9 À rồi mình rồi à, Đây là chai Capton Coca-Cola mà bạn chọn các à, bạn có thể cầm bạn người thử ở đầu vòi nó có thể hơi nồng còn đây là chai mà mình chọn là Sikili chai này cũng đang khá nổi tiếng rồi mình cảm ơn hai bạn nhé rồi mình cảm ơn ok và bây giờ chúng tôi sẽ đổi vai để đi phỏng vấn người ngoại quốc tại vì uh, nóc nhà của tôi là có khả năng ngoại ngữ khá tốt nên là chúng tôi sẽ đi phỏng vấn người ngoại quốc xem mà hai cái mùi hương này như thế nào I have two smell, yeah. but I'm gonna not gonna tell you it, for men for uh, woman. Okay. okay. So you guys uh, smell oh, it, then oh, the, the, his sense of smell is not. <laughs> oh, it's okay. <laughs> Sorry for wearing mask because. No, it's okay. Yeah, yeah, feeling I think they both smell like women's ones. <laughs> Is it more manly than that one? Yeah. Ooh. So which one is better? I prefer that one. Ooh. I prefer that one as well. <laughs> oh really? Yeah. Right, I wouldn't wear either. Do, do you know where is this place? Sicily. Sicily, yeah. yeah. Yo. Yeah, th yeah, that is the smell for Sicily. Okay. Sicily. But this one is uh, very famous from Mansina. Okay. Okay, from 1 to 10, um, this one. One to ten? Yeah. Seven. yeah, I'm at, I'm at a yeah. for that one, and wow. this one's maybe like a, a, or a six. Okay, okay. Thank you yeah. very okay. much. It's very nice of you guys to take, take a review. Okay. Thank you. Sau buổi hồi bàn bạc thì ờ, tôi với cả anh Kiên đã tưởng tượng ra một ờ, viễn cảnh đó là có một anh Tây sắp sửa rất là cao xuất hiện nhà tôi sẽ phỏng vấn anh ấy như này là we have two smells. so we have two smells, but I'm not gonna tell you guys. It's for men for all for women. Yeah, yeah. And you guys just read it. So which one is you guys like better? okay, okay. Sorry for wearing mask because no, it's COVID nineteen. Oh my god, <laughs> that's too fast. Oh, yeah. can you rate from one to ten? Uh, this one nine to ten. Oh wow! Five to ten. Ooh. Okay, just wait for his decision. <laughs> that's good. Mm. Do you feel uh, feel like this for men? Sorry. Do you feel like it is gonna be for men? Different for women. Oh. I don't know. I think both are but I don't like this. Oh, uh, yeah, yeah. But the first one is really good. For me, it's hard to steal this one. Yeah? Hmm. No, no. Yeah. So you like this one better? hard. Like, I like both. Really? But, but now you have to choose it. <laughs> so. But I think this one better too. Ah, yeah. So the question is, do you like? Uh, do you know this place? Seychelles it's an island. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So the one you like is this one, but the other one is more favorite. It's more famous. More famous. Yeah, but your choice is the best. Thank you so much. <laughs> You guys look so beautiful, but also um, uh, thank you, thank you for your choice. Ok và để thêm phần khách quan thì mình đã phỏng vấn cả người ngoại quốc nữa và các bạn đã thấy là sự xuất hiện của nóc nhà tôi phỏng vấn kinh khủng đến như thế nào đúng không? Và đương nhiên thì Sikili với cái thời tiết mát mẻ như này thì chắc chắn là giành chiến thắng rồi Còn với Tonka Cola thì vẫn có những người lựa chọn mùi hương này Có lẽ là vì cái nét quế của nó khá là nồng vào cái thời tiết này Nên là nó không được lựa chọn cho lắm Mặc dù thời tiết Hà Nội hiện tại nó chỉ tầm 25 độ thôi Nhưng mà với một cái kèo này thì Sikili có vẻ thắng chặt luôn Và đây cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi Mặc dù lúc đầu tôi chưa đưa ra dự đoán của cá nhân nhưng mà tôi cũng nghĩ là Sikili giành